Một lên voi hai sụng chọn đi nhé. Wow. Em rồng gì đây? Em super gì đây? rồi con rồng tặng rồi con sư tử tặng rồi xem nào một lên voi hai xuống chó trời ơi ơi ơi ơi, còn gì là vậy nghỉ cười đẹp anh em ờ, ấy một lên voi hai xuống chó